thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Như quý biết thì tuần qua một tuần ờ, giảm giá khá là bất ngờ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ờ, thị trường chúng ta giảm giá 3 phiên đầu tuần trước khi tăng nhẹ vào hai phiên cuối tuần. Có thể nói cái việc giảm giá tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam thì đầu tuần là điều chỉnh cùng với thị trường chứng khoán thế giới vào cuối tuần trước. Tuy nhiên vào giữa tuần thì thị trường chứng khoán Việt Nam gặp áp lực bán khá mạnh mà áp lực bán này thì đến từ nhóm cổ phiếu trụ cột nhóm cổ phiếu mà trong hai tuần gần đây tôi vẫn khuyến nghị quý vị tránh xa ra đấy và thực tế thì nhóm cổ phiếu này đã điều chỉnh hiện nay thì cũng đang rơi về những cái vùng giá mà sẽ có hỗ trợ à, thực ra thì việc thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm nhưng lại đang tạo ra cái phân kỳ dương trên các chỉ số à, tức là cảnh báo đảo chiều khá là cao đặc biệt là có sự phân kỳ giữa nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường với lại à, chỉ số chung VN Index. Thì trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật của chỉ số VN Index và kịch bản dự báo cho tuần tới thì tôi sẽ điểm qua cái à, thông tin cơ bản sẽ ảnh hưởng đến à, thị trường trong tháng 7 này và những cái điểm qua cái tình hình thị trường chứng khoán lớn trên thế giới bao gồm hai thị trường thị trường Mỹ và thị trường chứng khoán Trung Quốc trước khi phân tích chi tiết của thị trường chứng khoán Việt Nam. Như quý biết ạ, Xét về yếu tố thông tin thì uh, tuần qua trên thế giới thì tâm điểm của chúng ta chính là cái uh, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ và tỷ lệ thất nghiệp được công bố à, hôm thứ sáu thì cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ khá là tốt nhé thì uh, dự kiến chỉ tạo ra 260.000 việc làm thực tế tạo ra 372.000 việc làm tỷ lệ thất nghiệp Mỹ vẫn duy trì tốt ở mức 3,6% đó là thông tin tuần trước thì không ảnh hưởng quá mạnh nhưng mà nó lại được công bố cuối tuần nhưng tuần tới thì tâm điểm sẽ là một thông tin rất quan trọng đó là thông tin về lạm phát trong tuần tới nhé thì tâm điểm của chúng ta sẽ là cả thế giới sẽ chờ đợi cái thông tin lạm phát của Mỹ tại sao thông tin lạm phát của Mỹ nó lại rất là quan trọng bởi vì là cái thông tin lạm phát của Mỹ thì nó sẽ tác động rất lớn đến cái chính sách tức là cái ờ, việc tăng lãi suất của Fed nếu lạm phát của Mỹ tiếp tục lập đỉnh đó, tiếp tục lập đỉnh chúng ta biết đỉnh lạm phát của Mỹ công bố cùng kỳ vào à, tháng 6 mùng 10 tháng 6 thì là 8,6% nếu lạm phát của Mỹ tiếp tục lập đỉnh thì Fed sẽ tiếp tục mạnh tay có thể tiếp tục tăng lãi suất 0,75% vào cuộc họp FOMC à, ngày 26 và 27 tháng 7 này. Ngược lại, nếu lạm phát của Mỹ mà có dấu hiệu hạ nhiệt thì hoàn toàn có thể là Fed sẽ nâng lãi suất vẫn nâng lãi suất tất nhiên là tháng 7 sẽ nâng lãi suất nhưng có thể mức độ nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút so với cái mặc định của thị trường là Fed hoàn toàn có thể nâng lãi suất 0,5% nếu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt chúng ta có thể nhìn vào đây chúng ta sẽ biết lạm phát của Mỹ tức là nếu so với cùng kỳ tháng trước năm trước thì lạm phát công bố tháng 7 năm trước là 0,9% Hiện nay các chuyên gia đang dự đoán lạm phát của Mỹ tháng này là 1,1%. Nếu thực tế lạm phát mà 1,1% so với cùng kỳ là so với cùng kỳ là 0, 0,9% ờ, thì lúc đó lạm phát của Mỹ sẽ lập tiếp tục lập đỉnh là lên 8,8. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì lại không tin tưởng cái số liệu cái dự báo của các chuyên gia này. À, giống như các kỳ trước ở chúng ta biết ạ Chuyên gia dự báo 0,7 thực tế lên 1. Cá nhân tôi thì đánh giá lạm phát của Mỹ tháng này. Nếu dựa trên những dữ liệu kinh tế công bố trước đó trong tháng thì cá nhân tôi đánh giá dữ liệu lạm phát tháng tới của Mỹ sẽ không tăng 1,1, nhiều khả năng sẽ chỉ tăng ở mức là 0,5 0,6%. Đó, tức là thấp hơn mức 0,9 cùng kỳ. Do đó lạm phát Mỹ sẽ hạ nhiệt xuống khoảng 8,2% chứ sẽ không đứng ở mức 8,6% nữa. Đây là quan điểm cá nhân tôi nhé à, cơ sở nào để tôi đưa ra những cái quan điểm như vậy thì chúng ta lại phải điểm hết cái tin à, kinh tế trong tháng 6 vì chúng ta dựa chúng ta phải dựa vào thông tin đúng không ạ đây chúng ta nhìn lại những cái thông tin quan trọng của Mỹ trong tháng 6 chúng ta sẽ bỏ hết những cái thông tin không quan trọng đi chúng ta bỏ hết thông tin ảnh hưởng đến các đồng tiền khác để chúng ta soi mình Mỹ thôi vì bây giờ chúng ta đang quan tâm đến Mỹ mà thì chúng ta phải soi trực tiếp đến Mỹ thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy thôi. Chúng ta nhìn thấy nhá. Thứ nhất là ờ, vì lạm phát đây là lạm phát tháng 6 bạn nhé được công bố ngày 13 tháng 7 thứ nhất là chúng ta nhìn thấy này chỉ số sản xuất PMI IFN này chỉ số này suy giảm từ mức 56 của tháng trước tháng 5 xuống 53 của tháng 6 này đấy Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì có xu hướng tăng nhẹ này. Đâu, tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ lấy dữ liệu tháng 6. Chúng ta nhìn này, chỉ số PMI IFN này của tháng 5 thì tăng rất là mạnh từ mức 55 lên 56 nhưng đến tháng 6 thì tôi vừa chỉ quý vị hôm mùng 1 được công bố đấy thì nó từ mức 56 này xuống mức 53 đấy à, chỉ số PMI à, IEN của khối phi sản xuất này thì cũng giảm từ mức 57 xuống 55.9 này niềm tin tiêu dùng này giảm rất mạnh từ 58 xuống 50 này những dữ liệu tháng 6 thì uh, dữ liệu kinh tế tháng 6 thì nó sẽ cho chúng ta cái bước nhìn bước cái cái bức tranh tổng quan hơn về cái dự báo kinh tế và cái dự báo lạm phát của được công bố. Chỉ số sản xuất này, giá sản xuất này chúng ta nhìn cũng có dấu hiệu hạ nhiệt này, PPI này. À, doanh số bán lẻ của chúng ta này cũng giảm khá là mạnh. Đấy, dự kiến doanh số bán lẻ từ mức tăng 0,7% của tháng 5 dự kiến và cuối cùng là nó xuống là giảm 0,3% của tháng 6. Doanh số bán lẻ giảm đi. Đấy, chúng ta biết là người chi tiêu dùng có xu hướng là thắt chặt chi tiêu thì rõ ràng là lạm phát khó là có thể neo cao. Doanh số bán nhà này đã qua sử dụng cũng giảm này từ 5,6 triệu căn xuống 5,4 triệu căn này. Đấy, chỉ số PMI flat cũng giảm từ mức 53,4 xuống 51,6. Nói chung là chúng ta nhìn thấy hầu hết các chỉ số kinh tế giảm. Mà chỉ số kinh tế giảm thì rõ ràng nó sẽ giảm tải áp lực lên lạm phát. Ngay cả chỉ số lạm phát của Fed Index cũng giảm so với dự báo của các chuyên gia khi chúng ta điểm qua cái ờ, các chỉ số kinh tế của Mỹ trong tháng 6 thì chúng ta thấy hầu hết ở mức đỏ, tức là mức nó thấp hơn dự kiến. Kinh tế vận hành kém hơn và ngay đầu tháng 7 cũng vậy. Ngay đầu tháng 7 chúng ta nhìn thấy cái chỉ số PMI AFN này, chỉ số sản xuất này công bố cũng giảm rất là sâu từ 56 xuống 53. Ờ, với những chỉ số kinh tế mà suy giảm thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta dự báo cái lạm phát của Mỹ cái tháng này có thể là sẽ giảm thấp hơn vẫn tăng nhé các bạn lưu ý nhé vẫn tăng nhưng có thể tăng thấp hơn mức kỳ vọng là 1,1% của các chuyên gia Phú Quân mà cá nhân tôi đánh giá nó sẽ tăng 0,5 đến 0,6% thôi như vậy nó sẽ kéo lạm phát của Mỹ về khoảng 8,2% tức là hạ nhiệt so với mức đỉnh của tháng trước là 8,6 nếu thật sự thông tin lạm phát này mà được hạ nhiệt thì lúc đó nó sẽ là cái sự kích thích Ờ, dòng tiền tháo chạy khỏi USD và quay trở lại các thị trường ờ, tài chính giúp các thị trường này phục hồi các thị trường tài chính nhạy cảm ờ, với lạm phát ví dụ như là chứng khoán này hoặc là ừ, Bitcoin tiền điện tử tiền điện tử nói chung ạ đó là xét dưới góc độ thông tin các bạn nhé như vậy chúng ta sẽ chờ đợi thông tin tuần tới để chúng ta biết thông tin về CP còn ờ, với những ờ, thông tin về cái ờ, dữ liệu kinh tế mà lo rất nhiều chuyên gia hiện nay đang lo sợ là Mỹ suy thoái thì cá nhân tôi cũng không đánh giá cao điều này bởi vì chúng ta biết là số việc làm được tạo mới vẫn tăng khá là tốt này đấy số việc làm được tạo mới là được công bố bảng lương phi nông nghiệp tối hôm qua thì vẫn tháng trước vẫn có 372.000 việc làm tỷ lệ vẫn thất nghiệp vẫn duy trì ở mức rất là thấp 3,6%. À, ờ, cái ờ, số việc làm mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng vẫn đứng ở mức rất là cao, 1 11,25 triệu việc làm. Đó. Ờ, có nhu cầu tuyển dụng. Do vậy, nền kinh tế Mỹ cá nhân tôi đánh giá thì nó sẽ suy giảm do sự tăng lãi suất và thắt chặt tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, cái mức độ suy giảm của nó đến đâu chúng ta cần chờ thêm dữ liệu kinh tế, đặc biệt là dữ liệu GDP quý 2. Nhưng tôi không đánh giá cao kịch bản Mỹ sẽ bước vào suy thoái. Cũng như Fed thôi, tôi đồng quan điểm với Fed là kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng tầm đâu đó dưới 1% vào quý 2. Đấy, ờ, cuộc họp ờ, của Fed vào tháng 6 thì ờ, dự kiến là GDP của Mỹ quý 2 này, quý 2 này sẽ tăng trưởng là 0,9%. Tôi cũng dự đoán là nó sẽ tăng trưởng tầm 0,5 đến 1%, chứ tôi không thiên về cái kịch bản là nó sẽ suy thoái. Đó là xét dưới góc độ thông tin cơ bản thì ờ, tuần tới tâm điểm sẽ lạm phát của Mỹ nhé. Còn về thông tin của trong nước của chúng ta thì chúng ta biết tuần qua có một cái ờ, thông tin tôi nghĩ là rất đáng lưu tâm. Đó là cái ờ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm thì chúng ta có bội chi ngân sách, bội thu ngân sách. tôi xin lỗi bởi vì rất nhiều năm chúng ta quen với việc là bội chi ngân sách rồi. Nên việc bội thu của chúng ta là hơi bất ngờ. Chúng ta đang bội thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 228,3 tỷ đồng, gần 10 tỷ đô bạn nhé. À, chúng ta biết là bình thường thì hầu như năm nào chúng ta bội chi ngân sách tầm 4 đến 5%. Đấy, mà hiện nay 6 tháng đầu năm chúng ta bội chi rất là lớn, bội chi hơn 20%. Đây là một cái nguồn thu nó khá là bất ngờ. Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn nữa thì có lẽ nguồn thu này đến từ bất động sản thôi. Chúng ta biết là cái uh, cuối năm 2021 đầu 2022 bất động sản của chúng ta tiếp tục lên những cơn co giật và cái việc chuyển đổi ờ, mục đích sử dụng đất nó tạo ra cái nguồn thu rất lớn cho ngân sách tất nhiên đây không phải một nguồn thu bền vững nhưng nó cũng là một dấu hiệu tích cực trong cái thời điểm chúng ta đang các nước đang là khó khăn khá là khó khăn mà chúng ta lại có bội thu như này nó cho thấy là cái nguồn lực của ngân sách chúng ta hiện nay nó đang khá là tốt và điều này nó có thể đảm bảo cho chúng ta có thể ổn định được kinh tế vĩ mô đây là một thông tin rất tốt các bạn nhé các bạn hiểu là trước đó rất nhiều năm rồi tôi không nhớ chính xác là lần đầu tiên chúng ta ta ta có bội thu ngân sách là từ bao giờ nữa từ lúc tôi tham gia thị trường chứng khoán 2007 đến giờ là 15 năm là chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam bội chi bội thu ngân sách cả đó đây cũng là một thông tin vĩ mô khá tốt tốt đấy tất nhiên nó là nguồn thu đột biến thôi từ bất động sản thôi nhưng mà ngược lại nó cho thấy là như chúng ta chúng ta có nguồn thu không cần biết nguồn thu từ đâu nhưng ngược lại ít nhất là chúng ta có tiền và ngân sách vững mạnh đã điều này cho thấy kinh tế vĩ mô của chúng ta 6 tháng ờ, đầu năm khá là tốt chúng ta biết GDP cũng thế GDP quý 2 của chúng ta cũng tăng hơn 7,72% cao nhất trong vòng 10 năm đấy là những thông tin cũng khá là tích cực đối với thị trường à, bên cạnh những thông tin tích cực thì cũng có những thông tin tiêu cực ví dụ như là việc ngân hàng nhà nước liên tục hút tiền về Thực ra thông tin tiêu cực này nó ảnh hưởng đến tâm lý ờ, nhà đầu tư là chính. Chứ còn đối với theo quan điểm cá nhân tôi thì cái dòng vốn ngân hàng ở trên thị trường chứng khoán không nhiều. Dư nợ tín dụng, ờ, dư nợ cấp margin của ngân hàng trên thị trường ờ, chứng khoán chỉ có hơn 50.000 tỷ. Một số vốn nó rất là nhỏ. Nên việc ngân hàng nhà nước hút tiền về nó sẽ ảnh hưởng lớn đến những kênh nào đang hút tiền. Mà chúng ta biết kênh đang hút tiền hiện nay là bất động sản nhé. Nên ngân hàng nhà nước càng thắt chặt tiền tệ thì bất động sản chính là nơi sẽ bị đánh knock out còn thị trường chứng khoán chúng ta bị đánh knock out rồi chúng ta bị đánh knock out từ 1500 xuống 1001 bây giờ này 1150 này đấy chúng ta đã trả giá trước rồi mặc dù lượng tiền vay của chúng ta rất ít nhưng cũng đã trả giá rồi nên cái việc thắt chặt tiền tệ của ngân hàng nhà nước theo tôi nó sẽ ảnh hưởng đến việc là là là là không có dòng tiền dễ dãi để vào tạo ra những cơn sóng thần giống 2020 2021 thôi đó. nhưng mà dòng tiền vào thị trường chứng khoán thì nó vẫn sẽ ổn định và nó sẽ có tính chọn lọc cao tức là những cổ phiếu đầu cơ những cổ phiếu mà nền tảng tài chính không tốt làm ăn không ra gì sẽ không còn đất để sống còn những cổ phiếu tốt được định giá thấp sẽ là nơi tỏa sáng à, cũng như khi dòng vốn rút đi thì rõ ràng là bất động sản sẽ là nơi phải hứng chịu Đặc biệt chúng ta biết những cơn sóng thần bất động sản kéo dài 2-3 năm nay đưa bất động sản chúng ta lên những giá không tưởng. Khi chúng ta nhìn giá nhà ở Việt Nam mà chúng ta lại ngỡ là giá nhà ở Mỹ vì ở Anh. Giá nhà chúng ta lên ngang ngửa giá nhà của chúng ta ở những thành phố lớn, những nơi đắt đỏ ngang ngửa những nơi đắt đỏ nhất thế giới như Hồng Kông này, Anh này, New York này, London này, nói chung là nó rất là vô lý. Mà những cái gì vô lý thì đương nhiên là nó sẽ rơi thôi nó cũng như cái giai đoạn đầu năm chúng ta biết đó nhóm cổ phiếu penny thần thánh tạo ra những cái sóng tăng 10 lần 20 lần 30 lần thì bây giờ chia đôi chia ba uh, chia 5 chia 10 kiểu như vậy chắc chúng ta còn nhớ cái con sóng thần thánh của bất động sản đúng không ạ đây những cổ phiếu thần thánh của chúng ta đây ví dụ như CI chẳng hạn này. đấy chúng ta nhìn lên dựng đứng này lên đến 61 giờ chia về đến 15 này chia 4 luôn này đó. hoặc là những cổ phiếu làm mưa làm gió như DG này chẳng hạn lên 120 này rơi về 30 này Đấy, rất là khủng khiếp hoặc là cổ phiếu họ ờ, nhà FLC chẳng hạn Đấy, chúng ta biết từ 24 này rơi về 3 này, 4 này. Kiểu như vậy, tức là khi bị đẩy lên quá cao mà cổ phiếu không có nền tảng cơ bản tốt thì lúc điều chỉnh nó không chỉ rơi là chia đôi đâu, không chỉ giảm 5 60% đâu mà nó là giảm 7 80%. Ờ, bất động sản cũng sẽ tương tự thôi khi rút dòng vốn về thì bất động sản sẽ là nơi gánh đòn nặng nhất chứng khoán chúng ta đã tác động rồi và sẽ không bị ảnh hưởng liên đới quá nhiều đây là theo đánh giá quan điểm cá nhân tôi nhé tôi không khuyến nghị quý vị mua hay bán tôi cũng không có nhu cầu mua hay bán mà tôi đang đánh giá vĩ mô và xét giữa những cái bình thông nhau giữa các kênh đầu tư Đấy, kênh đầu tư chứng khoán kênh đầu tư bất động sản kênh đầu tư vàng ngoại tệ và kênh đầu tư gửi tiết kiệm thế thôi theo cá nhân tôi thì kênh đầu tư gửi tiết kiệm cũng vẫn chưa thu hút được dòng tiền bởi vì với mức lãi suất 6 7% vẫn chưa phải hấp dẫn. Khi nào lãi suất trên 10% nó sẽ thật sự là một kênh đầu tư hấp dẫn. Đó. Kênh ngoại tệ thì chúng ta biết là hiện nay ờ, đô la thì cũng đang có xu hướng là tăng giá khá là mạnh và đô la trên thị trường tự do chúng ta đã vượt 24.000 rồi. Ngân hàng nhà nước cũng đã nâng giá mua đô la, giá bán ra đô la lên 23.550 tức là cũng tăng khá là mạnh biên đó là những yếu tố về cơ bản theo tôi thì những yếu tố cơ bản này nó sẽ ảnh hưởng đến trung hạn thôi chứ ngắn hạn thì cái tâm lý thị trường trong vòng ờ, một hai tuần thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố kỹ thuật ờ, yếu tố tâm lý chung còn với những yếu tố trung hạn thì chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội nó sẽ sáng sủa hơn đối với thị trường chứng khoán chúng ta trong ờ, tháng 7 và tháng 8 này À, còn tâm điểm ngắn hạn thì có lẽ chúng ta chờ thông tin CPI của Mỹ công bố vào à, đêm thứ tư thì chúng ta sẽ biết thôi. Đó là xét dưới góc độ thông tin nhé. Còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật. À, chúng ta giao dịch thì chúng ta sẽ dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật. À, xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì à, đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc, chúng ta biết là Trung Quốc là thị trường giảm trước thế giới Trung Quốc tạo đỉnh từ tháng 11, giảm tạo đáy là vào cuối tháng 4, bắt đầu tăng từ đầu tháng 5 cho đến hết tháng 7. Như vậy Trung Quốc có hai tháng phục hồi. Mức phục hồi rất là mạnh. Trước đó thì thị trường Trung Quốc, chứng khoán Trung Quốc là giảm 21% từ đỉnh 3.700 xuống 2.860, tăng trở lại từ 2.860 lên 3.400, tức là tăng trở lại hơn 60% số điểm đã giảm. Đây là một mức tăng rất là tốt. Nó cũng sẽ làm tham chiếu cho các thị trường khác thôi. Chúng ta biết giảm thì các thị trường chứng khoán chung trên thế giới đều giảm ở mức là 20 đến 25%. Đấy, chỉ số chứng khoán Dow Jones cũng giảm chạm 20%, chỉ số Trung Quốc đây giảm 20 hơn 21%, chỉ số VN Việt Nam thì giảm ờ, hơn 25%, chúng ta bé mà nên biên độ rộng hơn. Nên cái mức độ phục hồi thì giảm xong thì tất nhiên tất cả thị trường sẽ cùng phục hồi thôi. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đi trước, giảm trước thì phục hồi trước. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang theo bước thôi. Chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay cũng đã sau khi chạm vùng hỗ trợ ở 29.800 đã bứt phá lên 31.800 sau đó điều chỉnh xuống test trở lại 30.300 nhưng tuần này là một tuần tăng giá khá tốt và đóng cửa ở mức 31.300 có thể nói thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang tạo đáy cao dần lên và nó đang ủng hộ cho cái xu hướng phục hồi Đấy. tuần qua thì chúng ta biết chỉ số uh, S&P 500 và Nasdaq có 5 phiên phục hồi liên tiếp mặc dù mức độ phục hồi nó chưa bùng nổ có lẽ nó sẽ khi nó vượt qua cái khu vực ví dụ Dow Jones vượt qua đóng cửa trên 31.600 này thì sẽ phục hồi bứt phá rất là mạnh này để hướng đến 33.000 này chỉ số S&P 500 cũng vậy khi nào bứt phá qua 3.940 này thì sẽ bứt phá rất mạnh hiện nay đang ở 3.900 rồi rất là tiệm cận rồi chỉ số Nasdaq thì cũng phục hồi khá là tốt. Trong tuần phục hồi cả 5 phiên. Chúng ta biết trước đó nếu mỗi khi thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang lao chen thì giảm thì chỉ số Nasdaq luôn là giảm trước. Đấy và giảm mạnh hơn. Nhưng trong tuần này thì chỉ số Nasdaq luôn mạnh hơn hai chỉ số chứng khoán khác là Dow Jones và S&P 500. Điều này chúng ta chỉ gặp trong thị trường uptrend thôi. Đấy. Nên chúng ta hết sức lưu ý gió hoàn toàn đảo chiều. Chỉ số Nasdaq này cũng vậy. Tạo đáy cao hơn sau khi lên 12.150 test xuống mốc 11.400 và đi lên đóng cửa 12.125 tuần tới chỉ số Nasdaq sẽ hướng đến 12.800 thôi chắc cũng không xa như vậy chúng ta nhìn thấy là thị trường chứng khoán thế giới đang trong xu hướng phục hồi đáy sau cao hơn đáy trước đấy và tuần qua là một tuần phục hồi khá tốt của thị trường chứng khoán thế giới đây chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq có một nến tăng rất là mạnh tăng he, tăng hết toàn bộ cái nến giảm tuần trước chỉ số Dow Jones cũng tương tự vậy thôi chỉ có chỉ số chứng khoán Việt Nam là tạo nến giảm thôi do vậy xét về yếu tố ờ, liên đới nhé thì cá nhân tôi đánh giá thị trường chứng khoán thế giới hiện nay đã ổn định có thể nói là có dấu hiệu tạo đáy xong tức là chúng ta cần chờ thông tin CPI công bố vào thứ tư nếu thông tin này không quá bất lợi thị trường chứng khoán thế giới không lập đáy mới thì coi như là nó đã xác nhận tạo đỉnh đáy xong và nó sẽ tiếp tục quá trình đi lên đấy cá nhân tôi thì đánh giá là thông tin CP sẽ có lợi cho thị trường chứng khoán nhưng chúng ta cần chờ thông tin cuối cùng Đấy. Nếu bằng 0,9 thì không thì nó ở mức ờ, không có lợi gì. Nếu nó thấp hơn 0,9, mức tăng lạm phát CP của Mỹ tháng 6 thấp hơn 0,9 thì nó sẽ có lợi, mà cao hơn thì sẽ bất lợi. Đó là về thị trường chứng khoán ờ, thế giới còn bây giờ chúng ta trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam thôi đúng không ạ phân tích xa phân tích gần thì nó là yếu tố tham khảo thôi cuối cùng chúng ta phải phân tích chính nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với thị trường chứng khoán Việt Nam xét dưới góc độ phân tích cơ bản nhé thì như tôi vừa nói là chúng ta tích cực lần đầu tiên chúng ta có bội chi ngân sách à bội thu ngân sách tôi xin lỗi ạ tại Việt Nam nhiều năm ờ, bội ờ, chi của bội thu quá bội chi quá rồi nên nhiều lúc chúng ta chưa quen với việc bội bội bội bội thu bội thu là khá là bất ngờ đấy nó giống như là nhà nghèo suốt ngày đi ăn bữa trước chạy bữa sau mà giờ tự nhiên lại làm thừa tiền cảm thấy hơi bất ngờ đúng không ạ à, đối với index nhá thì chúng ta nhìn thấy là các chỉ báo kỹ thuật thì tạo phân kỳ dương rồi điều này nó hàm nghĩa là thị trường à, đang tạo ra những cái dấu hiệu tạo đáy và cảnh báo thị trường sẽ đảo chiều à, cái đường giá hiện nay cũng tiếp cận khá gần với cái trendline giảm giá trong tuần tới nhé nếu vn index mà đóng cửa bứt phá trên 1200 thì nó sẽ bẻ gãy gây xu hướng uh, downtrend này và bắt đầu xuống uptrend đấy đối với chỉ số vn index đối với chỉ số vn i 30 nó cũng tương tự vn index thôi nhưng chỉ số vn i 30 còn gần xu hướng uptrend hơn rất là nhiều chỉ số vn i 30 chỉ cần đóng cửa hiện nay đang là 1231 chỉ cần đóng cửa trên 1245 thì nó đã phá vỡ xu hướng Dow chen rồi trở lại với ờ, các ờ, công ty chứng khoán thì chúng ta nhìn thấy là các công ty chứng khoán hiện nay cá nhân tôi đánh giá là các công ty chứng khoán hiện nay mới chính xác là nhận định nó khá là sát với thị trường tức là cái mức nhận định đầu năm các công ty chứng khoán có lẽ là họ đang quá là hưng phấn nên họ nhận định VN-Index cuối năm ở mức rất là cao nghìn bảy hai ngàn này nghìn bảy này nghìn bảy nghìn tám nghìn bảy năm mươi sáu sáu ba đấy nhưng hiện nay nhé thì đa phần các công ty chứng khoán nhận định này VNDAX sẽ ở đâu đó quanh tầm nghìn ba năm mươi đến nghìn tư tôi nghĩ là có một số công ty nhận định vẫn ở mức khá là cao ví dụ như ACB vẫn nhận định là bốn năm mươi đến nghìn sáu sáu mươi. tôi nghĩ đây là mức khá là cao đấy còn uh, ờ, VNDAX công ty chứng khoán mát này thì nhận định là 1350 1500 này. Maybank thì nhận định là 1550 này. Đấy. À, 1600 nói chung là cá nhân tôi thì đánh giá cái mức viên index của chúng ta sẽ đâu đó quanh 1350 cộng trừ là phù hợp. Tức là từ giờ cuối năm cái quá trình giảm giá của chúng ta phân phối thì đã xong rồi. Ở 1500 xong rồi. Quá trình tích lũy dưới đáy 1200 cũng đang tích lũy rồi. Sẽ sớm xong và thị trường chúng ta sẽ trở lại mức cân bằng trước khi có những cái yếu tố bất lợi hơn tức là thị trường nhiều khả năng sẽ trở lại mức cân bằng đâu đó tầm uh, trên nghìn ba dưới ngàn tư đây sẽ là khoảng mức cân bằng của thị trường trong 6 tháng cuối năm và sớm muộn giá sẽ bị hút trở lại vùng này trước khi có những thông tin tốt tích cực thì sẽ bứt phá lên hoặc là tiêu cực thì sẽ lao xuống còn thời điểm này hiện tại thì cá nhân tôi đánh giá là VN Index đang tích lũy ở dưới nghìn hai và xu hướng sau khi tích lũy xong bứt phá nghìn hai thì sẽ hướng lên vùng giá là nghìn ba đến nghìn bốn Đây sẽ là một mức định giá phù hợp với VN Index của chúng ta và với thị trường chung. Lúc đó thì ờ, đâu đó PE của chúng ta sẽ rơi ở khoảng 14. bốn ờ, PE forward sẽ rơi ở khoảng 13 cuối năm nếu tăng trưởng dự kiến. Nó cũng là mức định giá phù hợp, không cao không thấp có một yếu tố chúng ta phải lưu ý nhé ờ, rất nhiều bạn chúng ta mua cổ phiếu nhưng chúng ta lại cứ nhìn chỉ số vn index thực ra chúng ta nhìn chỉ số vn index là đúng nhưng mà chúng ta phải nhìn theo cái chen dài còn khi nó những dao động nhỏ chúng ta không thể tính đến được đâu ví dụ như bây giờ các bạn có thể nhìn thấy khi vn index của chúng ta ở nghìn 1500 Mặc dù VN-Index liên tục có dấu hiệu muốn phá đỉnh nhưng các cổ phiếu thì chúng ta đều giảm 15-20% so với đỉnh rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy lúc đó là viên index và cổ phiếu là tạo phân kỳ âm. Còn hiện nay thì viên index và các cổ phiếu này tạo phân kỳ dương các bạn nhé. Tức là viên index có thể tiếp tục đi xuống hoặc lập đáy mới nhưng các cổ phiếu thì không tạo đáy mới. Đây là tạo phân kỳ dương. Điều này nó hàm nghĩa bởi vì chỉ số cấu thành viên index nó chỉ là một trong những chỉ số dự báo thị trường. Các bạn lưu ý điều đó. Và viên index thì bị chi phối rất lớn bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đặc biệt chúng ta hay gọi các cổ phiếu trụ cột mà chúng ta biết nhóm các cổ phiếu trụ cột giao dịch thì không nhiều nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số. Ví dụ như cổ phiếu GAT này, cổ phiếu Vietcombank này, hai cổ phiếu họ nhà VIX này là VIX và Vinhome này, cổ phiếu Mansan này. Đấy, đấy là những cổ phiếu mà ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Trong khi cái giá trị giao dịch nó không đại diện cho thị trường. Do vậy các bạn đầu tư các bạn phải biết là giai đoạn nào nên đầu tư cái gì. Giai đoạn thị trường đang ở đáy thì các bạn nên canh trực tiếp cổ phiếu mình đang đầu tư để phân tích nội tại doanh nghiệp phân tích giá để chúng ta mua vào chứ chúng ta đừng nhìn cái xanh đỏ viên index nhiều bạn rơi tiêu hôm viên index đây phá 1160 loạn hết lên cứ hỏi tôi rất là nhiều thực ra thì các bạn nhìn xem là viên index phá những các cổ phiếu dẫn dắt thị trường chúng ta có phá không đấy các cổ phiếu phá ra phá xuống khi viên index phá thì cổ phiếu nào đóng góp đây chúng ta nhìn cổ phiếu ga tuần qua đóng góp rất là lớn vào điểm số của viên index đấy cổ phiếu ga giảm giá rất là mạnh đầu tuần này 114 giảm tới xuống tận 95 thì đương nhiên đóng góp rất nhiều chỉ số hoặc là cổ phiếu VIX này đấy chúng ta biết đầu tuần là 73 có những thời điểm rơi xuống đến tận 67 thì đương nhiên là đóng góp rất là lớn vào chỉ số hoặc là VHM này đấy chúng ta nhìn thấy đầu tuần 62 có những thời điểm rơi xuống đến 59 kiểu như vậy thì nó kéo chỉ số xuống thôi những cổ phiếu lớn và những cổ phiếu trụ cột này tôi đã khuyến nghị quý vị là chúng ta tránh xa rồi cơ mà còn ngược lại những cổ phiếu dẫn dắt mang tính thị trường ví dụ như dòng ngân hàng chúng ta nhìn thấy cổ phiếu BIDV này Đó. khu vực mua trước đó của chúng ta này 2930 này tăng rất tốt lên tận 375 cơ mà bây giờ có điều chỉnh vẫn giá 35 cao hơn rất nhiều viên index viên index lập đáy mới nhưng cổ phiếu thì cách đáy 20% các bạn phải đầu tư thì các bạn phải chú ý trực tiếp của cổ phiếu của mình chứ các bạn cứ nhìn viên Index xanh đỏ làm gì nếu các bạn mua chỉ số vườn đi 30 cơ các bạn giao dịch phái sinh cơ các bạn mua lên phái sinh thì các bạn mới quan tâm đến xanh đỏ của viên Index còn bây giờ viên Index nó đang ở cái vùng đáy vùng đáy nó luôn có sai số các bạn phải hiểu như thế VN Index có thể tạo đáy ở 1140 1150 cũng có thể 1130 1120 không ai biết được đấy nhưng các bạn phải lưu ý trực tiếp cái cổ phiếu của các bạn đang giao dịch Cá nhân tôi đánh giá là các dòng cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thép, ngân hàng đấy là những dòng cổ phiếu thị trường dẫn dắt thị trường. Hiện nay tao đánh xong hết rồi. Bây giờ đang ở xu hướng là đảo chiều đi lên. Như vậy thì nếu thị trường điều chỉnh đấy là cơ hội để các bạn canh thấp các bạn mua thôi. Chứ còn các bạn mà cứ nhìn viên index phá đáy 10 15 điểm thực ra với các tổ chức lớn họ hoàn toàn có thể sử dụng động tác kỹ thuật để tác động vào các cổ phiếu trụ cột gây giảm giá cho thị trường để mọi người bán ra để họ mua đấy là việc rất bình thường không có vấn đề gì cả đây các bạn có thể nhìn thấy những cổ phiếu trụ cột mà tôi khuyến nghị các bạn tránh xa này gát rồi họ nhà vích rồi đúng không Vietcombank tôi vẫn khuyến nghị trong dòng ngân hàng chưa là tôi khuyến nghị mua Vietcombank mặc dù có hỗ trợ rất tốt ở vùng ra 73 nhưng mà nó đi ngang các bạn biết cả tuần đi ngang là 73 74 này đi ngang thì chúng ta mua bán làm gì không canh mua gì hết hoặc là như cổ phiếu Mansan này tôi vẫn khuyến nghị chúng ta tránh xa cổ phiếu này ra đang định giá quá cao đấy tuần qua cũng giảm khá là mạnh đầu tuần là 112 giảm xuống thấp nhất 100 trước sư phù trở lại 105 à còn một yếu tố nữa ờ, ủng hộ cho cái việc lạm phát mà cơ sở để tôi dự kiến lạm phát sẽ giảm chúng ta biết là giá dầu và các loại hàng hóa thì tuần qua đã giảm khá là mạnh đây chúng ta nhìn này giá dầu chúng ta này tuần qua này giảm rất là mạnh từ mức cao 110 có những thời điểm xuống đến 95 trước khi đóng cửa 104 có thể nói là giá dầu đang trong xuống đao chen rồi cũng phá vỡ cái kênh tích lũy đi ngang rồi do vậy giá dầu sẽ tiếp tục đao chen sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 93 94 thôi như vậy nó chúng ta nhìn thấy giá dầu của chúng ta từ mức 124 hiện nay giảm về 104 tức là cũng giảm gần 20%. Nó sẽ giảm tải cái áp lực lạm phát về giá năng lượng rất là lớn. <clears throat> Còn trở lại các cổ phiếu trụ cột của chúng ta thì chúng ta biết là khá nhiều cổ phiếu trụ cột. Tôi vẫn khuyến nghị quý vị là tránh xa nhóm cổ phiếu đó ra. Đấy, chúng ta nhìn thấy MVKG này. Đầu tuần của chúng ta vẫn 70 này có thời điểm xuống đến 64 trước khi đóng cửa 65 với mức giảm rất là lớn. Đây là những cổ phiếu phân kỳ là cùng chiều với VN-Index. Nhưng những cổ phiếu ờ, dẫn dắt của chúng ta thì hoàn toàn phân kỳ dương với thị trường đấy chứ. Đấy, dòng ngân hàng ngoài BIDV chúng ta nhìn CTG này. Đó. Lúc đáy thấp nhất 22 năm, lên cao tận 27, bây giờ vẫn là 26, vẫn cách đáy 20% hoặc là các ngân hàng tư nhân tốt ví dụ như Techcombank này đấy chúng ta nhìn thấy đấy, đấy thấp nhất 33 giờ vẫn 37 năm cơ mà cách đấy 15% hoặc VP này đấy xuống 26 năm bây giờ vẫn 28 năm vẫn cách đấy gần 10% tức là các cổ phiếu dẫn dắt đa phần là tạo phân kỳ dương rồi tạo đáy xong rồi chúng ta canh điều chỉnh mà mua thôi hoặc là nhóm cổ phiếu ngành thép này Hòa Phát này lúc xuống thấp nhất là 20 năm hiện nay đâu có về giá 20 năm đâu vẫn đang đứng ở 22 năm cách đáy 10% này cổ phiếu Hoa Sen này đáy thấp nhất 13,7 cơ mà hiện nay 18 cách đáy hơn 20% cơ mà do vậy đâu phải là điểm index xuống là cổ phiếu xuống đâu các bạn các bạn đầu tư cổ phiếu nhá các bạn không phải đầu tư chỉ số viên đấy nên nhiều lúc các bạn đừng quá quan tâm đến cái xanh đỏ một vài điểm của viên đấy cái chen dài các bạn cần quan tâm là lúc trên 1500 á Lúc đó tôi nhận định nó về dưới ngàn hai Đấy là cả một chen dài 300 giá các bạn phải quan tâm Giờ các bạn cứ quan tâm đến 230 giá làm gì 230 giá ở cuối Nhà cái hoàn toàn có thể tác động được Nhà đầu tư lớn có thể tác động được Để lừa nhà đầu tư nhỏ thôi Bật sới thôi Đây Nam Kim đây chúng ta nhìn thấy Giá thấp 16 này Bây giờ 19 này Cách đáy 20% hoặc là những cổ phiếu dòng chứng khoán này chúng ta nhìn công ty chứng khoán ờ, thành phố Hồ Chí Minh này đáy thấp nhất 16 năm này hiện nay 24 này cách đáy tận 40% rồi mặc dù viên index lập đáy đó các bạn mà chờ chờ lúc viên index quay lên thì có lẽ cổ phiếu này tăng trăm phần trăm rồi lên 30 rồi nó là quá muộn để chúng ta gia nhập thị trường rồi hoặc SSI này Giá sau chia thấp nhất là 17 giờ 24 rồi. Cách đấy 20% rồi. Hoặc là VCI này, chứng khoán bản Việt này. Đó. Đấy thấp nhất 28 năm này, giờ vẫn 37 này. Cách đấy gần 30% rồi. Chúng ta nhìn đa phần các cổ phiếu dẫn dắt trụ cột, các cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường đều cách đáy 2-30%. Điều này nó hàm nghĩa là thị trường đã xác lập đáy rồi, tạo đáy xong rồi. Các bạn canh như nhịp chỉnh mà mua thôi. Các bạn đợi đến lúc viên index gió áp trên nữa Lúc đó chắc cổ phiếu tăng 5-7% rồi Các bạn vào cái đoạn cuối cùng rồi Vào lại ngồi đỉnh thôi Hoặc là cổ phiếu dòng bất động sản này à, Đấy DIG cổ phiếu làm mưa làm gió trước đó đó Xuống đáy thấp nhất 31 giờ 38 rồi Cách đáy gần 30% rồi gì nữa Đấy, đất xanh này xuống thấp 174 bây giờ 212 25% ờ, hoặc là cổ phiếu khu công nghiệp này KBC này các bạn nhìn thấy đáy vùng 27 này bây giờ 32 rồi 2% rồi cổ phiếu Viracera này đợt đáy 32 lên 55 rồi bây giờ xuống vẫn là 47 các bạn biết là các bạn đầu tư cổ phiếu thì các bạn phải phân tích trực tiếp vào cổ phiếu của mình đấy chứ bây giờ các bạn cứ nhìn xanh đỏ vn index thực ra với tôi vn index ở vùng giá dưới ngàn hai đây là vùng tích lũy đáy bây giờ tôi không quá quan trọng là vn index ba mươi hay một một hai mươi thậm chí là một một không. mà tôi quan tâm đến cái cổ phiếu mình đang cầm giá nào nó đã tạo đáy rồi thì bây giờ mình sẽ canh nó điều chỉnh giá nào để mua cá nhân tôi đánh giá nếu vn index xấu nó vẫn có thể về tầm 1120 1130 đấy là khu vực các bạn canh mua những cổ phiếu đã tạo đáy xong còn nếu không nó vượt nghìn hai thì các bạn buộc phải chờ thị trường chỉnh để mua thôi thực ra thì khuyến nghị mua tôi đã khuyến nghị từ hai ba tuần trước rồi bây giờ này là quá muộn để mua à, quá muộn thì không đúng tôi xin lỗi nhưng mà nói chung là không có giá tốt nhất để mua nữa đâu các bạn phải chấp nhận mua giá cao hơn đối với những cổ phiếu uptrend và phải tránh xa những cổ phiếu chưa tạo đáy ra nhóm cổ phiếu tôi vẫn khuyến nghị quý vị tránh xa đấy ví dụ như cổ phiếu gas này Cá nhân tôi thì đánh giá cổ phiếu GAT hiện nay nó chạm đến vùng 95, 94 này. Đây là vùng vùng hỗ trợ rồi. Đấy, gần như tạm thời nó sẽ tích lũy ở đây. Chứ nó sẽ không xuống sâu nữa đâu. Và nó cũng sẽ hãm đà giảm của VN-Index lại. Hoặc là như cổ phiếu à, MWG này. Cũng đang gặp hỗ trợ rồi. Đấy. Vùng giá 61, 62 này sẽ là hỗ trợ này. Giá đang 65 rồi. Nó sẽ không có dư địa giảm nhiều nữa đâu. Cổ phiếu Vinhome này Hiện nay đang có mốc hỗ trợ 58 phá 58 xuống 55 Đây là những mức hỗ trợ nó khá là gần Và nó không có khả năng xuống sâu Có thể nói là cá nhân tôi thì đánh giá là thị trường chúng ta đang trong quá trình tích lũy tạo đáy Những nhóm cổ phiếu thị trường dẫn dắt thì hầu hết đều cách đáy 2-30% Điều này nó đã xác nhận cho chúng ta là đáy của các nhóm cổ phiếu thị trường là dẫn dắt đã xong Chúng ta nên canh mua thôi Những lúc thị trường điều chỉnh chính là cơ hội để các bạn canh mua thế thôi quan điểm tôi thì tuần tới viên index nhiều khả năng sẽ tạo đáy xong sẽ bứt phá nghìn hai và lúc đó nó sẽ xác lập xu hướng tăng tăng giá trung hạn à, nó sẽ phá vỡ cái kênh giảm giá này và xác lập xu hướng tăng giá do vậy những quý vị nào đang cầm tiền quý vị nên xem xét những phiên thị trường điều chỉnh mà mua còn bây giờ quý vị hỏi tôi mua cái gì tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là có bốn dòng sẽ luân phiên nhau là chứng khoán thép bất động sản và ngân hàng Đấy, còn quý vị mua mã nào? Vùng giá nào? Thì quý vị nên xem lại video, những video trước. Video cách đây 2-3 tuần trước, tôi đã phân tích rất chi tiết, rất rõ rồi. Những cổ phiếu nên mua, những vùng giá nên mua. Còn bây giờ khôn dại tại tay thôi. Quý vị mua vào cổ phiếu tăng cao hay tăng thấp, nó còn phụ thuộc vào tính may mắn của quý vị nữa. Còn những cổ phiếu tôi phân tích thì bây giờ đều tăng khá là tốt chứ tôi sẽ không phân tích đi phân tích lại nữa bởi vì giao dịch của tôi ạ là vùng mua là tôi chỉ khuyến nghị mua vùng bán tôi chỉ khuyến nghị bán giữa đường thì chịu các bạn muốn liên sóng T1, T2, T cộng 0 ăn một hai like không phải là phong cách đầu tư của tôi phong cách đầu tư của tôi đá xuống tiền phải lái 30 50% vào có sóng như vậy mới xuống tiền 10% tôi sẽ không xuống nó không đủ bù lắm rủi ro cũng như đánh là đánh cả một chen dài Bây giờ mục tiêu là thị trường ít nhất lên 1300 Lúc nào trên 1300 tôi mới tính Đến chuyện chốt lời Hay chốt nọ chốt kia Hoặc là cổ phiếu phải tăng trên 50% Mới tính Đấy Ví dụ như có những cổ phiếu chứng khoán bây giờ tăng khá là tốt này Quý vị chắc hẳn còn nhớ cổ phiếu HCM này Khi cổ phiếu ở vùng giá 18-19 tôi khuyến nghị mua rất là mạnh Giờ 24 rồi Một khi đẹp trời nó lên 30 thậm chí lên 34 này Thì lúc đó nó không phải là 30% đâu Nó là x2 đấy bình thường mà hoặc là như VC này vùng giá tôi luôn khuyến nghị quý vị mua này đấy vùng giá 30 33 này bây giờ nó 37 rồi rồi nó lên 40 này. thậm chí là 50 xa có thể là 55 là bình thường có vấn đề gì không hoặc CTG này lúc 22 23 tôi vẫn khuyến nghị quý vị mua này tôi giá tốt nhất là mua quanh 22 23 lên tận 27 rồi nay mai nó lên 30 31 cơ cũng là 4 50 phần trăm BIDV này lúc 29 30 này đấy quý vị nhìn thấy tôi kẻ cái chen hỗ trợ đây 29 30 đấy nó lên cao 37 năm rồi cơ mà gần 30 phần trăm rồi cơ mà hoặc DIG này tôi vẫn khuyến nghị quý vị mua vùng 30 33 này đúng không ạ nó xuống đến 31 này bây giờ bèo đã 38 rồi nay mai nó hoàn toàn có thể phục hồi lên 50 thậm chí 60 là bình thường 30 lên 60 x2 đấy Không phải là đơn giản đâu Con bia quý vị hỏi tôi mua 38 được không Hết xui thôi Quý vị mua 38 ấy, tôi hỏi ngược lại là xuống 30 quý vị chịu được không Không chịu được thì lên 60 mất hàng cũng phải chịu thôi Cái gì nó có giá của nó Đúng không ạ Khi quý vị mua 30 thì cái 31, 32 thì lúc đó cái xác suất lỗ của quý vị nó thấp hơn rất nhiều bia 38 Đấy quý vị mua 31 32 xuống 28 27 mà quý vị thấy thị trường xấu quý vị có thể cắt lỗ tại đó lỗ 10% tăng thì có thể tăng 50% 100% bây giờ quý vị mua 38 nếu để xuống 26 27 thì nó lỗ 30% rồi nhiều lúc chúng ta khôn quá thì cũng không được nói chung ở thị trường này không khôn quá được quý vị mua vì lý do gì thì bán vì lý do đó nhá mua vì yếu tố kỹ thuật thì bán khi nó gãy kỹ thuật mua cổ phiếu thì bán khi cổ phiếu đó gãy kỹ thuật chứ mua cổ phiếu lại bán theo viên index rất là buồn cười <laughs> chúng ta trồng lúa nhìn nhà ờ, trồng rau nó thu hoạch thì lúa của chúng ta chưa cả chủ bông chúng tạo ra chúng ta nhổ cỏ về cho bò ăn à không liên quan đến nhau à nhé chúng ta phải biết cái độ ngắn dài của cái thị trường ví dụ như cái cái chen dài viên index từ nghìn ba xuống từ nghìn năm trăm xuống nghìn hai thì đấy là chen các bạn bắt buộc phải theo phải bán ra lúc trên 1500 mua canh mua dưới ngàn hai còn bây giờ lúc sai số ở phía dưới nó có rất nhiều yếu tố tác động đến sai số trong đó có cả những yếu tố ví dụ như nhà tạo lập này những quý đầu tư lớn họ cố tình đè chỉ số để họ gom mua các cổ phiếu khác thì sao các bạn cứ nhìn cổ phiếu xanh đỏ rất là buồn cười chúng ta mua cổ phiếu thép mua cổ phiếu banh mua cổ phiếu chứng khoán mà chúng ta lại nhìn con vn index các bạn nhìn vn index thì các bạn phải mua con vn 30 các bạn phải mua bán phái sinh hiểu chưa chứ còn các bạn mua bán ờ, cổ phiếu mà các bạn lại cứ nhìn về index điều này nó rất là vô lý nếu mà các bạn không thay đổi cái tư duy đó thì tôi nghĩ là khó khó mà thành công khó mà kiếm tiền trên thị trường đấy thị trường chứng khoán các bạn phải xác định nó là rất khó ngay cả thế giới cũng thế thôi không phải tự nhiên là 90% người đầu tư thua lỗ đâu nó có lý do hết bởi vì các bạn ở nhà mình cứ nhìn vợ hàng xóm không được nó đánh cho lật mặt luôn ở nhà mình thì chỉ ngắm và khen vợ mình thôi chứ mua cổ phiếu nào thì tìm hiểu kỹ vào doanh nghiệp đó cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là như nào cái lợi nhuận tiềm năng trong tương lai như nào định giá của doanh nghiệp đó hiện nay cao hay thấp giá nào nên mua giá nào nên bán rồi sau đó chúng ta mới soi đến chat kỹ thuật để chúng ta điểm tìm điểm mua bán thuận lợi nhất các bạn nên nhớ là phân tích cơ bản nó cho chúng ta cái việc định giá cho chúng ta cái nhìn về dài hạn còn kỹ thuật nó cho chúng ta những cái giao dịch ngắn hạn trung hạn nó cho những chúng ta những cái điểm vào ra chứ lúc nào các bạn cũng cứ nhìn cái chỉ số xanh hay đỏ lên hay xuống phá đáy hay phá đỉnh rồi ừ, vào giao dịch thì không không không kiếm được tiền ở thị trường đâu điểm số là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả bạn lưu ý điều đó điểm số nó chỉ là nó giống như chúng ta là một cái tên để gọi là, là cái gì đâu còn cái bản thân tính cách chúng ta tốt hay không không phải vì cái tên không phải ông tên là a là ông cứ ông nào tên là a là ông đấy là người tốt không phải không phải vì cái tên là người tốt bạn nha người tốt hay không nó là tính cách nó là bản chất của con người chứ không phải vì cái tên chúng ta giao dịch thế cổ phiếu chúng ta ở vùng giá tốt hay không nó là phụ thuộc vào cái giá trị doanh nghiệp cái vùng giá đó hợp lý hay không không phụ thuộc vào con vn index bạn nha các bạn hết sức lưu ý điều đó Ok, à, phân tích à, buổi nhận định thị trường hôm nay thì đến đây tôi xin dừng rồi. Cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là VN-Index của chúng ta đang xác lập đáy, sẽ sớm bứt phá và tạo ra chen tăng dài hạn. Quý vị nào chưa có hàng chúng ta nên canh mà giải ngân. Đấy. Còn quý vị nào muốn giải ngân cái gì thì các bạn ờ, con nào giá nào thì các bạn có thể xem lại những video trước của tôi. Và bây giờ thị trường những cổ phiếu đó nó cũng đang tăng giá rồi, tôi sẽ không phân tích chi tiết điểm vào nữa. Bởi vì ví dụ như tôi cũng thế thôi, mua tôi chỉ mua một vùng, mua xong ngồi im chờ ngày chốt lời thôi trên đường lên xuống để việc của thị trường không phải việc của mình các bạn mua mảnh đất có đem mảnh đất ra để soi giá hàng ngày xem hôm nay tăng hay giảm lãi lỗ bao nhiêu không tại sao mua cổ phiếu ngày nào các bạn nhìn NAV Đấy, một điều rất là vô lý các bạn đi mua một cái quần áo thấy nó sale up 50% tranh nhau đi mua đấy mà một cái quần áo đáng ra bao nhiêu trả bao nhiêu tiền cả trong khi bác bạn mua cổ phiếu mua cả núi tiền đưa cả núi tài sản vào trả thêm quan tâm đến doanh nghiệp làm ăn nào chả cần định giá doanh nghiệp thế nào chả cần biết triển vọng tương lai nào điều rất là vô lý thôi chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công nói chung là tháng 7 thị trường đầu tháng uh, giao dịch uh, xuống qua quan điểm cá nhân tôi thì đầu tháng xuống nó cũng là một cái tốt mà bởi vì nó tạo chân dưới xét về mặt kỹ thuật thì các chỉ số đang phân kỳ dương đi lên do vậy nhiều khả năng cuối tháng chúng ta sẽ đón nhận trái ngọt thôi. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.